Xin chào tất cả mọi người, dạ, đây là mình đây, Most Tactical Việt Nam đây Thì uh, hôm nay mình video, này để nói với lại các bạn về cái chuyện uh, mình bị đánh đó, là một team buồn Mình, hồi nãy uh, mình mình đang đi ngang qua có một tên nào, một tên nào đó lấy kéo áo mình rồi sau đó mình uh, lên đó đánh lại Thế thì mình qua, qua nhà ảnh rồi mình uh, đánh uh, con mẹ luôn luôn hắn ta rồi uh, hắn ta cũng bị đau rồi uh, rồi ta, là muốn tôi đâu muốn uh, đầu hàng thì tôi nhưng mà giết anh ta thì tôi không chấp nhận mình giết anh ta luôn <gasps> Ooh, yeah baby that's what I'm waiting for that was all about Ooh. that's all thanks for watching